Rồi xin được gửi lời chào đến toàn thể uh, tất cả các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề liên quan tới cái máy lạnh. Thì uh, mình sẽ thực hiện một cái chủ đề là hướng dẫn các bạn lắp đặt cái cục nóng. Đây là cục nóng máy lạnh. Thì đây là cục nóng của là máy sáp ha, một ngựa. Thì cái model đó nó cho các bạn coi. Cái này chúng ta tìm hiểu sơ cái thông tin này thôi, RGM2 nha. Thì loại này là loại cái máy này là máy uh, mono sử dụng ga 22. Model của nó là AUA9LEW. Đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến hành à, cái cách để mà lắp đặt một cái cục nóng nó lạnh lên bằng cách là treo ke đây có cặp ke đây nè thì à, trước khi mà chúng ta tiến hành lắp đặt một cái à, cục nóng thì cần phải lấy cái thông số đo đó hai quý vị ha ví dụ trước khi chúng ta lắp đặt cục nóng ví dụ mình muốn đặt cái cục nóng này nè nó nằm ở vị trí đây thì cái cặp ke sẽ nằm như thế này đây nó nằm như thế này nè quý vị ha, nằm như thế này một bên và cặp còn lại cái cây còn lại là kế bên để mà mình đặt cái lên để mình treo và sau đó mình siết tán con các bạn để ý nha ở đây nó có một góc cột ha thì khi chúng ta lắp á, chúng ta phải chừng hao ra ít nhất là 20 20 nghĩa là khoảng chừng à, hai tắc á thì à, khi mà chúng ta bắt đầu tiến hành lá ống á, thì nó không bị vướng à, các bạn để ý nè ở đây nó vướng cái cột ở đây thì chúng ta không thể nào đặt cái cục nóng gần sát đây được ha à, mình phải chí ít là thục ra là hai tấc là nằm ở chỗ này nằm ở chỗ này ha đây chúng ta lấy ra đây đây nằm khoảng 20 ở đây thì khi đó đó chúng ta tiến hành lắp đặt á thì cặp keo nó sẽ nằm như thế này nè quý vị nó nó cặp nằm như thế này nha ha đó mình sẽ đặt cái cục nóng để siết bốn cái con ốc lại là xong thì uh, trước tiên á, cái công đoạn đầu tiên là chúng ta phải lấy kích thước trước tiên mình phải lấy kích thước của tâm chân là từ bên này nó qua tới bên đây là bao nhiêu thì chúng ta sẽ kẻ một đường ha quý vị ha rồi từ từ để mình lấy để mình à, đo cái tâm chân đó trước đi vậy chúng ta sẽ tiến hành làm từ từ từ từ đây cái con này là nó à, cái tâm chân là chỗ này nha quý vị cái chỗ này đây nè đây đó ngay chỗ này cái lý này nè đây là tam chân kéo qua chúng ta kéo coi nó là, là bao nhiêu nha thì chỗ này để đây là ở đây là 40 40 lẻ 5 nằm ở chỗ góc này 40 lẻ 5 như quý vị thì giờ à, chúng ta sẽ đo đo từ ở đây ha mình sẽ đo từ đây nè đây cái con này các bạn lưu ý nha chúng ta đừng có đặt sát đất quá thường thường á uh, mình mà muốn lắp máy lạnh á thì nên cho nó cao từ một tấc rưỡi cho đến hai tấc đi thì để làm chi cái khoảng này nó trống để sau này mình có xịt rửa máy lạnh á mình chùi rửa dưới đây nó không có ảnh hưởng gì ha chúng ta nên lưu ý đó rồi bây giờ đây vừa là 20 nè đây 20 mình gạch lên một đường ở chỗ này rồi mình sẽ tâm chân của cái thằng này hồi nãy mình đo là 4005 đúng không mình đánh dấu nha 4005 có nghĩa là gì từ cái đoạn này mình kéo qua bên đây 4005 là cái tâm của nó nha quý vị đây là 4005 nằm đây ha 4005 đấy chúng ta lấy bút bút, ờ, chì chúng ta dấu thì á, một cái điều quan trọng là gì bây giờ kích thước thì nghe ta đo đúng rồi nhưng mà điều quan trọng làm sao chúng ta để cho nó cân bằng mình tiếp tục nha các bạn ngay chỗ này mình đánh dấu nè bây giờ mình dùng thước thủy nè mình vẽ một đường các bạn nhớ cái chỗ này nó quan trọng nha cái chỗ cân nè ngay cái này nó hay nằm ở giữa đây nha cái này à, nó phải nằm ở giữa đó là mới đúng cái chút xíu nó mới đo đều để chúng ta vẽ đường này cái nha chúng ta vẽ một cái đường ngang để mà mình làm tâm của nó rồi mình sẽ dùng một cái cây cây cây cây cây cây v à, cây ke này nha các bạn các bạn lưu ý à chúng ta đặt ở đây nha chúng ta đặt nó ngay cái chỗ này ngay cái mực ghẻ đây nhưng mà đồng thời chúng ta sẽ lấy của thực thủy nè mình đặt ở dưới đây thì mình quan sát cái cái cái cái cái cái cái thứ thể cái cái này nằm ở giữa cho mực nước nằm ở giữa không nếu mà nằm ở giữa thì mới là ok là nó mới cân bằng được mới đều được đây bây giờ nó đang cân bằng đều nè chúng ta vẽ một đường thì chúng ta vẽ đến mức nào mà nó nằm ngay cái vị trí của cái ờ, cái ờ, bốn mươi đến 5 lúc nãy á thì coi như chúng ta đúng rồi là chúng ta đặt cái ok cái chỗ đó là đúng cái vị trí của nó nha đây qua đây một miếng nữa là xong mình vẽ nó chỗ này đây giáp mí chỗ này rồi như vậy là chúng ta đã có một cái đường chúng ta đã có một đường từ cái điểm này ha điểm này làm đây làm dấu này nè điểm này nó kéo dài qua tới đây là 40,05 lúc nãy mình có đo rồi sau đó chúng ta tiếp tục chúng ta xem cái này là cái mí nha quý vị mí dưới của cái thước thủy cái cái cái eke rồi chúng ta đặt lên như thế này ví dụ trường hợp bây giờ vậy đây là cái cây Eka và chúng ta đặt cái chỗ này cái mí này nè các bạn lưu ý cái đây nha mình đặt nó nằm ở đây vậy nằm cái mí gạch của chúng ta lúc nãy nằm thẳng lên rồi nếu mà chúng ta kỹ lưỡng nữa chúng ta sử dụng cái tướng thủy tiếp tục mình đặt bên đây nha mình đặt ở bên đó đó tướng thủy á để mà chi rồi quý vị à, chúng ta tiếp tục như thế này nha lúc nãy chúng ta vừa mới đặt ở đây nha mình vừa mới đặt ở đây đấy mình đặt ở đây mình đánh dấu cho nó là năm cái lỗ nó nằm như thế này đây nằm năm cái lỗ thì chúng ta đánh dấu rồi nè một hai ba bốn và năm thì nói chung là năm cái rồi sau đó chúng ta tiếp tục mình sẽ đặt cái năm cái là năm cái chỗ này các bạn nhìn thấy cái đường kẻ đây không đây cái đường kẻ nằm ở giữa nè đó cái đường này sẽ được đánh dấu để chúng ta đặt nằm ở giữa cái cái cái cái cây này ví dụ nó nằm đây chúng ta lấy cái mí đây nha bị mất gạch chỗ này mình đặt như thế này đó nâng cho nó đều đây nâng cho nó đều luôn thì đó tiếp tục chúng ta lại đánh dấu và chúng ta dùng cái thước thủy nè mình đặt bên hông thì mình cân đông đo điểm này cho nó đều cho nó đừng có lệch đấy mình canh lên xích qua xíu cho nó nghiêng cái thước thị qua rồi thì các bạn canh làm sao để cho cái chỗ này nè cái chỗ này nè cái cái thước thị nằm ở giữa này nó phải cái mực nước cái nằm phải nằm ở giữa nha quý vị đó mình canh là đó nằm ở giữa này nằm đúng nè thì chúng ta làm vậy nó mới đều đều cái ek ek thì khi bắt lên đó, nó không bị lệch và chúng ta nhìn thấy cặp ke nó chắc và nó đứng vững luôn nha quý vị mình sẽ tiếp tục như thế này ha ok này các bạn coi nè ha đây chỗ này các bạn coi nó sẽ đánh dấu như thế này giống như lúc nãy thôi một hai ba bốn năm Ây à, bị chị gãy rồi để mình chuốt cái chì rồi à, quý vị ơi chúng ta đã đánh dấu xong rồi nè bên đây 5 cái thì bên đây cũng là một hai ba bốn và năm luôn có nghĩa là bây giờ xong hết cái phần đánh dấu chúng ta sẽ dùng một cái mũi khoan mà các bạn lưu ý nha ở đây chúng ta sử dụng cái tắc kê 5 phần tắc kê là 5 phần thôi ha à, vậy cho nên mình dùng cái mũi 8 thì mình khoét vô mình đóng vô nó là vừa nó khít còn nếu mà dùng mũi 10 thì ờ, cái lỗ nó sẽ hơi bị rộng nó quát là chúng ta sẽ khó mà ờ, làm cho nó chặt cái cặp ke là bây giờ chúng ta sẽ dùng mũi khoan mình khoan những cái lỗ mình đã đánh dấu đây hai bên luôn nha quý vị các bạn lưu ý nha mình đóng tắc kê thí dụ mà nó có bót như này kia là nó hơi bị cong cong của tắc kê rồi chúng ta ngưng lại chúng ta dặn con này vô và chút xíu mình sẽ dùng một cái tiếp 10 tiếp 8 mình sẽ siết cái này sát vô tất cả đều sát hết là mình lấy cái búa mình đóng thì nó sẽ không gãy của tắc kê à, tiếp tục chúng ta làm như vậy ha ở đây cũng vậy luôn và bên kia cũng vậy luôn ok đó chúng ta tiếp tục làm cứ vậy thôi mình dùng cái này nè bạn mình đặt vô mình sẽ siết hờ vô chút xíu lấy chìa khóa à, cái tiếp 8 á, mình siết nó vô để mình đóng sâu đi vô thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì hết nè đây nè ha đó nằm đây nè mình siết sâu đi vô ví dụ như bây giờ nó nằm lỡ lỡ vậy nè mình lấy cái tiếp mình siết cái này đi vô cho nó sâu vô để đóng nó không bị gãy tắc kê và tất cả cho những con còn lại bên kia cũng vậy luôn các bạn coi mình xem nè mình siết như thế này nè đó siết lại như vậy để cho nó nó sát vô Thấy không mình sẽ siết cho nó sát cho luôn để cho mình đóng cái tắc kê nó không có bị ờ, gãy tắc kê nhựa mình các bạn thấy không mình siết vô nè đó nó phải sát như thế này thì khi mình lấy búa mình đóng vô như thế này thì nó sẽ không có bị gãy con tắc kê đây nè ví dụ mình đóng nè đó thì chúng ta làm như vậy á thấy sát không thì chúng ta làm như vậy con tắc kê nhựa nó không bị gãy và mình sẽ làm tiếp tục với những con còn lại luôn à, đóng tắc kê nó sát như thế này nè bây giờ những cái này nó sẽ tiếp tục mở ra để mình lấy cái con ốc vít nó ra đó quý vị bắt đầu mình lấy nó ra lấy ra để xài cho có những cái con kế bên kia mình cứ làm tương tự như vậy thôi rồi sau đó sau khi đã hoàn tất rồi bắt đầu mình mới à, đặt cái cục nóng lên mình xiết cái bốn con tắc kê lại bốn cái con à, ốc tán bù lon lại coi như là xong cái phần cục nóng rồi à, nếu mà được ấy, mình sẽ thực hiện luôn cái video hướng dẫn các bạn lắp cái cục lạnh lên thì sau khi lắp cục lạnh rồi bắt đầu mình sẽ uh, lã tán con như là cái ống đồng của mình á thì à, mình sẽ cắt cho mình lá là hết để cho nó được ngon lành ha rồi mình sẽ thực hiện đủ thao tác tương tự cho các bạn coi luôn thì đây là cái chủ đề này á thì chúng ta chỉ là uh, được các bạn ờ, cùng mình được mình chia sẻ là cái cách để mà chúng ta lắp đặt cái EK cho cái cục nóng máy lạnh nếu mà chúng ta có thể làm tự làm ở nhà à, nhưng mà trong cái quá trình lắp đặt á là nó còn đòi hỏi thêm những cái công đoạn khác nữa ví dụ như là công đoạn mà mình cắt và mình lã rồi mình xếp tán con của cái yuca của cái máy lạnh đó, nó như thế nào nữa quý vị ha rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái giai đoạn thứ hai như thế này bên đây nè bạn coi lỗ không ha rồi chúng ta sẽ đóng lại nếu như tình trạng mà đóng mà có cái con tắc kê đã bị cong cong á chúng ta dùng cái cắt kia những con nó vô ngọt quá trời nè rồi bây giờ thì chúng ta chỉ cần à, làm ba con này thôi một hai ba ha mình lấy cái tiếp mình xíu lại rồi chúng ta sẽ dùng búa mình à, gõ nó cho nó ôm sát vô luôn các bạn ơi ví dụ cái trường hợp này nè chúng ta đóng mà nó cạn do lúc nãy mình khoan nó hơi cạn á, thì chúng ta tháo này ra mình lấy cái dao dọc giấy mình khứa đó khứa những cái phần này thì ờ, nó cũng rất là ok không có ảnh hưởng gì hết trơn ha bây giờ chúng ta mở ra để đặt cặp ke và chúng ta xiết lại thì cái trường hợp nó xử lý như này cũng đơn giản thôi không có gì tại vì nó dư ra thì chúng ta tỉa nó thì gõ nữa thì nó sẽ nứt ra nó vô hết được rồi thì uh, trong quá trình làm chúng ta có những cái máy khoan pin á uh, mình uh, dùng máy khoan pin á thì nó sẽ nhanh hơn ở đây thì mình không có máy khoan pin cho nên mình phải dùng bằng tay và dùng cái cây tiếp cái tê này nè mình dùng cái cây tê để mà mình uh, thao tác thực hiện thôi đây rồi đó bây giờ chúng ta giải quyết hai cái này bằng cách lấy cái dao hoặc cái dao dọc giấy mình tỉa bớt thì mình đặt cái eke vô là xong rồi các bạn ơi sau khi uh, chúng ta thực hiện xong cái cái phần khoan bây giờ chúng ta sẽ ráp cái này vô ha mình sẽ ráp cái ờ, cái chữ V này vô đây nè đấy mình sẽ ráp cái can là rồi vô đây thì giống như cái chỗ lúc nãy chúng ta đánh dấu thôi bây giờ mình chỉ cần gắn những cái con ốc này vô để cho nó giữ cứng cái cái cặp eke lại và sau đó mình đưa cái cục nóng lên là xong thì nó cũng có đơn giản thôi chứ không có gì khó khăn lúc đầu quan trọng là các bạn canh mình đo và mình đi ờ, mình canh cái cái cái cái eke làm sao mà cho nó nghe ngắn đàng hoàng á là coi như cũng được rồi à bây giờ mình sẽ siết vô có nghĩa là chúng ta đưa vài con ốc vô đây chúng ta gia cố nó lại ha siết cái lại thôi các bạn nào có súng bắn pin á mình sẽ làm rất là nhanh đây ngắn rồi à đây ha bây giờ mình sẽ siết một còn con này mới đủ coi như chúng ta đã thực hiện xong một cái cây ke bên à, bên bên tay phải nha quy cơ 1 2 3 4 và 5 đã xong bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dặn những cái con ốc này cái ke bên tay trái ha đây ke bên tay trái như thế này nè chúng ta đặt lại những cái con ốc tương tự lúc như lúc ờ, mình bắt cặp ke bên tay phải thôi nó cũng đơn giản thôi ha quý vị chúng ta chỉ cần siết vào là xong này như thế này đây cũng giống như là bên ờ, tay phải thôi chúng ta đưa vô điều quan trọng là mình lúc đầu mình mình bắt cái eke mình đo làm sao mà cho nó ngay ngắn đừng có méo qua méo lại hay là xiên qua xiên lại thì nhìn nó cái máy lạnh khi mà chúng ta lắp lên á cái cục nóng mà khi chúng ta lắp lên á nó sẽ rất là xấu ha quý vị bây giờ mình chỉ cần siết thề thôi một hai ba bốn và năm là ok À, hoàn tất cái việc mà lắp hai cái eke trái phải à, đã xong và đã cứng cáp rồi nè quý vị đây đã cứng rồi ha ngon lành nè vậy chúng ta sẽ cần đặt cái cục nóng lên đây và bây giờ chúng ta sẽ siết bốn cái chân dùng bốn con ốc như thế này ốc 10 ha 10 13 cũng được chúng ta dùng bốn ốc như thế này để mà gia cố cái phần ở dưới chân cho nó chắc lại nghĩa là chúng ta đã hoàn thiện xong một cái cục nóng và cái công việc tiếp theo chúng ta chỉ cần đi ống và mình siết cái ống đồng đó vào trong cái uh, uh, cái van thì bây giờ chúng ta đã đưa cục nóng lên cái ke này đây cái chân nó nằm đây ha bây giờ mình bắt đầu mình đã siết được một con ốc đây nè thì chúng ta sẽ tương tự siết à, bốn uh, con còn lại ba con còn lại con này và hai cái chân ở phía sau nữa là coi như chúng ta đã đặt được cái, cái ke ờ, để mà ờ, bắt cái cục nóng lên rồi nha quý vị đây mình sẽ xiết như thế này bạn xem nha thì ờ, sau khi dùng xiết bằng tay bằng sơ thôi chúng ta sẽ tiếp tục dùng cái cái mỏ lết được nữa thì chúng ta dùng cái chìa khóa 10 để chúng ta có thể xiết cho nó chặt lại luôn đây tất cả đều phải có lông đền nha quý vị mình phải đảm bảo cho nó chắc và đừng có rung ha bây giờ mình xiết bàn tay trước rồi chút xíu sau khi đã gia cố sơ rồi chúng ta sẽ tiếp tục xiết ờ, dùng một cái mỏ lết để chúng ta xiết lại để cho nó chắc chắn Đây. rồi sau khi đã làm hai con bây giờ chúng ta sẽ bắt hai con ở phía sau lưng nữa còn hai con con bên này với con bên kia là coi như chúng ta đã hoàn tất cái việc mà lắp cái cục nóng uh, bằng cách là treo cái eke nha nó chỉ đơn giản thế thôi thì tại vì cái địa hình này nó tương đối nó cũng là thấp cho nên mình làm nó cũng không có khó khăn gì mấy chứ nếu mà mình các bạn biết á, ở ngoài ờ, hiện trường á có những cái cục nóng là nội treo rất là cao ha vì vậy ờ, đòi hỏi cái người thợ phải giác lên trên dây rồi leo lên một cái thang thì lúc đó bắt đầu mới là bắt được cái ờ, cục nóng máy lạnh đó, nó đòi hỏi cái người thợ máy lạnh nó phải có sức khỏe tốt lắm mới làm nổi nha quý vị chứ nếu mà ai mà yếu yếu mà giá cái cục nóng tầm khoảng chừng người rưỡi thôi là đủ mệt mỏi rồi ha rồi bây giờ mình sẽ xiết con bên đây đây mình sẽ xiết cái con bên chỗ này chú gì xem đây Rồi chúng ta sẽ tiếp tục xiết cái đây mình luồn cái tay vô mình xiết nó thì ờ, cái ờ, cái điều quan trọng mà khi mà bắt cái cục nóng thì chúng ta bắt làm sao phải là chắc chắn có nghĩa là cái eke chúng ta phải bắt làm sao mà để chắc nha quý vị chứ nếu mà bắt cho đẹp mà làm mà con ốc mình siết không có kỹ hay là khi mà ráp vô mấy con tắc kê nhựa đó mà chúng ta không có ấy á rồi sau khi đã bắt như này chúng ta sẽ dùng hai cái mỏ lết mình siết lại là coi như để cho nó cứng cáp cái này luôn chứ không siết bằng tay được phải dùng mỏ lết để siết trên dưới để cho nó cứng luôn ha quý vị ha rồi chút xíu mình sẽ siết luôn bây giờ chúng ta sẽ mở sơ cái này ra coi đây chúng ta mở đây ra thì hôm nay chúng ta sẽ thực hiện cái việc lắp cục nóng này rồi ờ, mình sẽ tiếp tục thực hiện cái cái video lắp cái cục lạnh đây đây là cái van van đẩy cái này van đầu về nha cái này van nó nhỏ này van nó lớn thì khi mà bắt cái cục nóng á vì vậy đó là lý do tại sao các bạn biết mình trừ hao ra 20 ha để chi để cái chỗ này mình thao tác lúc này nè cái mollet mình để đây nó không bị vướng à quý vị mình trừ ra là nó có lý do hết thì cái ống đồng nó sẽ như thế này bấm đồng nó sẽ đi như thế này nó luồn qua các bạn biết không Ngay chỗ này nè đó thì chúng ta cắm đồng nó sẽ đi hướng vô đây nó sẽ bẻ được bẻ như thế này hướng vô đó nó sẽ chỉnh lại đây nó sẽ ráp mí như thế này nè đó nó ăn vô hai cái van nó ráp đi chỗ này ăn vô hai cái van chỗ này ha thì chút xíu nữa mình sẽ thực hiện ờ, một cái video lắp luôn cái đầu lạnh đi để hướng dẫn các bạn xem được cái cách thức để chúng ta à, tách cái ống ra như thế nào rồi vẽ lắp con tán đây là sao thì nó cũng có cái kỹ thuật của nó thì coi như tạm thời cái chủ đề à, về cái cách mà à, lắp đặt cái cục nóng bằng cách là treo cái EK thì tạm thời đến đây ờ, chủ đề này cũng hết rồi thì mình sẽ thực hiện tiếp chủ đề tiếp theo để đi từng phần từng phần vậy đó để mà các bạn có thể nắm bắt được cái kỹ thuật để mình lắp một cái cục nóng lên như thế nào các bạn lưu ý nha chúng ta sau khi siết bằng tay cái chỗ này nè mình phải dùng cái mỏ lết mình siết lại cho nó chắc ha để mình làm cho các bạn coi luôn cho nó cho nó an toàn sau khi uh, chúng ta thực hiện xong cái cái phần khoan vì chúng ta sẽ ráp cái này vô ha mình sẽ ráp cái uh, cái chữ V này vô đây nè đấy mình sẽ ráp cái can là này vô đây thì giống như cái chỗ lúc nãy chúng ta đánh dấu thôi bây giờ mình chỉ cần gắn những cái con ốc này vô để cho nó giữ cứng cái, cái cặp eke lại và sau đó mình đưa cái cục nóng lên là xong thì nói chung cái đơn giản thôi chứ không có gì khó khăn lúc đầu quan trọng là các bạn canh mình đo giờ mình đi ờ, mình canh cái cái cái cái eke làm sao mà cho nó nghe ngắn đàng hoàng á là coi như cũng được rồi à, bây giờ mình sẽ siết vô có nghĩa là chúng ta đưa vài con ốc vô đây chúng ta gia cố nó lại ha siết cái lại thôi các bạn nào có súng bắn pin á mình sẽ làm rất là nhanh đây ngay ngắn rồi à, đây ha bây giờ mình sẽ siết một còn con này mới đủ Então.